rồi lại đến với mình lọc phát tài ha xin chào toàn thể anh em luôn ha ba miền bắc trung nam đó bữa nay mình review cho anh em là bộ môn game trên điện thoại nha anh em ch play nha anh em game ch play trên điện thoại nha đó anh em mình đó ra thị trường đó, anh em mình chơi á rất chi là nhiều loại game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đó bữa nay mình review cho anh em là game trên điện thoại CH Play bầu cua năm 2022 2023 mình sẽ tặng quy luật cho anh em luôn nha đó quy luật mình để sẵn trên màn hình rồi ha đây mình để sẵn trên màn hình cho anh em đó quy luật á rất chi là đơn giản ha tổng ba con cộng lại thôi đó từ một từ 0 tới 5 thôi nha anh em anh em mà muốn chơi á thì phải có điện thoại hãng nào cũng được hết miễn sao có CH Lay ha đó Samsung Oppo, Xiaomi đó còn ai những dòng iPhone á thì sẽ chơi những loại game khác nha bản khác khác nha anh em đó đây mình sẽ vô CH Lay mình sẽ tải về trực tiếp trên điện thoại cho anh em cho anh em mình xem ha tải trực tiếp trên điện thoại cho anh em mình xem luôn đó đây bấm vô nè tải trực tiếp luôn nha anh em đó trên CH Play đây CH Play đây để cho đây cho nó dễ thấy để cao quá ừ, sáng hình quá nó mờ tắt bớt mà độ sáng đi ha đó đưa lên mình vô mình tìm CH Play nha anh em đó CH Play nè anh em mình nhìn kỹ không thấy không CH Play bấm vô đó bữa nay mình giới thiệu cái game này mình sẽ tặng quy luật cho anh em nhưng trước tiên muốn anh em muốn được tặng á thì bật sao bạn đánh giá cho mình ha đây mình vô này đó game 2021 2022 2023 nha anh em đây đánh vô đây nó là nằm ở trong top luôn nha anh em mình tặng quy luật cho anh em là nằm trong top luôn nha top CH Play luôn nha đây từ trên xuống dưới hết bản nào cũng có hết nhưng mà bữa nay mình sẽ tặng cho anh em là bầu cua 2022 2023 hình con cọp nha anh em công ty game giải trí nha mô phỏng nha anh em đó đây bấm vô đó mình sẽ tải trực tiếp và mình đánh quy luật cho anh em xem cái độ chuẩn xác nó như thế nào đó trước tiên anh em mình muốn tải anh em mình kéo xuống anh em mình đánh giá cho mình năm sao và đồng thời đăng ký kênh bật chuông cho mình đó anh em mình đăng ký kênh bật chuông đó bình luận cho mình để mình biết là anh em mình đã đăng ký chuông và đã bật sao đó ok chưa đây mình kéo lên lại mình sẽ cài đặt vô cài đặt trực tiếp cho anh em luôn ok ha đây mình nói thêm là cái quy luật này rất chi là đơn giản luôn nha đây từ 0 tới 5 thôi anh em chỉ cần cộng 3 con lại và lớn lớn hơn 6 mình trừ cho 6 lớn 12 mình trừ cho 12 lớn hơn 18 mình trừ cho 18 nha anh em đó như game này nó cũng tải xong rồi giờ mình vô phát mình đánh trực tiếp trên điện thoại trên sát play cho anh em luôn khỏi phải nói là mình chơi bản H ok chưa cho phép nè đó nó ra hình nó là sẽ là hình con cọp đi xuống núi nha anh em nó ok không anh em mình nhìn cho kỹ đó vô nè mình bấm vô chơi nè đó vô chơi nè ok chưa có nhạc xung rất chi là hay năm mới rồi sắp tới rồi đó hình con cọp đi qua đi lại hình con dơi nó bay hình cành đào ok chưa anh em mình sẽ đánh quy luật luôn nha anh em mình vô thẳng mục tiêu luôn nha vô thẳng công chuyện với anh em luôn đây quy luật mình để sẵn luôn ha mình để đây mình sóc một cây này mình bỏ đi mình sóc này mình mở này đó giờ mình sẽ chơi quy luật với anh em bầu gà nai bầu là không nha anh em bầu là không gà là 4 nay là 5 5 với 4 là 9 không là không có là không cộng 9 trừ cho 6 nha 9 thì lớn hơn 6 mình trừ cho 6 9 trừ 6 thì còn 3 nha anh em 3 thì mình sẽ đánh cá nha 3 mình đánh cá nha mình sóc nè đó cây này nhất thiết là mình sẽ đánh con cá nè mã nè có cá nè ok cho anh em có cá nè ok chưa mình sóc nè đó mình nói vài lời thêm cho anh em biết ha trước tiên anh em mình ra sòng sới á anh em mình chơi bất kể sòng của ai điện thoại của ai cũng được hết anh em mình chỉ cần chụp lại cái màn hình đó nó sẽ có số series trên này đây anh em mình nhìn kỹ nè đó số series chụp gửi qua mình mình sẽ tư vấn cho anh em những bộ game nào có số series mình mới lấy được bản h đó mới lấy được bản h quy luật cho anh em nha đó anh em mình phải chụp được cái game này hoặc tựa đề cũng được tựa đề game cũng được đó ok chưa đó mình sẽ cộng lại mình sẽ cộng cho anh em mà mình đánh tiếp này tôm cua cá đây tôm tôm cua cá 5 6 6 ba con cộng lại thành 6 6 trừ 6 là bằng không nha anh em đó rất chi là dễ ha ở này là mình sẽ tính trên này cho nó anh em mình nhìn cho kỹ thôi còn anh em mình đẫm lấy tặng quy luật anh em phải học cho thuộc lòng cho nhớ anh em mình cộng cộng phớt một là ra luôn ha đây mình sẽ đánh bầu này đó có bầu nó chỉ là chuẩn trăm phần trăm luôn nha anh em đó trăm phần trăm cho anh em mình chơi luôn nha đây cua bầu gà cua nè bầu nè gà nè gà là bốn nè cua một là năm này bầu là không này không có này ba con còn lại còn năm nhúc á năm thì mình sẽ đánh con nai năm này mình đánh thẳng luôn là con nai luôn mình sóc này đó mình sóc này mình đánh nai này mở này hai nai một cua này chuẩn trăm phần trăm luôn anh em hai nai là 10 này cua là một này là 11 6 trừ 11 thì còn 5 nha anh em mình lại đánh nai tiếp sóc này mở này hai nai một gà nữa này đó rất chi là chuẩn trăm phần trăm luôn ha giờ mình làm cái cuối cho anh em ha đây hai nai là 10 gà nữa là 4 là 14 12 trừ 14 còn 2 thì mình đánh con tôm sóc nè mở nè có tôm nè ok cho anh em đó mình tắt cái loa đi đó mình nói vài câu nữa ok ha rồi anh em mình, mình xin nhắc lại cho anh em ha quy luật mình tặng nha anh em tặng nhưng mà anh em muốn được tặng thì hãy đăng ký kênh rồi subscribe kênh cho mình ha đó ok chưa rồi kết thúc lại cái video này á mình cũng xin chúc anh em chơi những cái bộ môn game này đó toàn thắng nha anh em đó xin chào toàn thể anh em ha